kim ok khả sẽ làm một cái tủ tiễn kim nha anh em rồi ok trận đầu tiên là ép thì khả sẽ ép một cái dòng cho nó nó là một cái dòng um, um sát thương uh, một trăm phần trăm khả sẽ ép nó dòng sát thương một trăm phần trăm nha em <clears throat> đó ép mọi người uh, trang bị tím nhận uh, thị tinh phục duyên hiền tinh đầu tiên nhận hiền tinh cái đã hiền tinh uh, ô uh, oh, nhận hiền tinh tám mà tám mà ở tâm này thì ép full hiền tinh 8 thôi tin năm cho những dòng thường đi tin năm cho những dòng thường đi rồi à... tin 8 sẽ dòng quyết định nè thử một cây vũ khí thử ra anh làm ăn làm liệu làm ăn được gì không liệu làm ăn được 10 triệu không nha anh em nữa thì lại mua tống kim được Cái này có chỉ cái tại game chỉ cách chơi không ạ? À? Có nha Thánh Nguyễn ơi Thánh Nguyễn chỉ cập ngay vào trang chủ võ công truyền kỳ.net Viết liền không dấu Thì uh, bên ad sẽ hỗ trợ tải game giúp cho Thánh Nguyễn nha bạn ơi Chỉ cập ngay vào trang chủ võ công truyền kỳ.net Viết liền không dấu nha bạn ơi Rồi uh, cứ trực tiếp inbox vào cái uh, messenger của fanpage Võ công truyền kỳ Sơn Hà sẽ tắt thì bên đó sẽ có AD hỗ trợ tại game cho anh em nhé một cái dòng sát thương 100 trăm hiền tinh 5 ẩn hiền 1 và rút lần này thì khả sẽ cho 4 thị tinh đập 4 thị tinh bốn thị tinh và 10 viên tiểu nào mà nó ép vào được 100 trăm là ok nè phẩm mấy nè phẩm 7 phẩm 8 luôn úi sổ ơi phẩm 8 luôn em ơi rồi vô bắt đầu cho tạo khám, rồi giờ cứ khám khi nào mà nó đạt được cái dòng này là ok nè khám thì mình sẽ khám uh, tỉnh năm được rồi dòng này tỉnh năm ok nè bốn thì tinh và bốn 10 viên đạ 10 10 viên chung thành công các ơi trăm phần trăm 100% được có động lực tiếp tục ép cái dòng tiếp theo nào 100% Ôi trời 94 94 số đi nè mà 94 <laughs> không đặt à, yêu cầu rồi Rồi ok tiếp theo 94 không đặt yêu cầu được hả Sao like của anh Khải lắp quá vậy à Bình thường mà đừng Khôi Do mạng của em á Tối lại mạng cấp quan bị đứt quá cấp quan đó em ơi Chứ không phải lát đâu em Do đứt cấp quan á Nên là mạng tất cả anh em ai cũng bị lát hết mà anh thì anh bình thường anh này đang xem rất là bình thường chắc nhiều em bị lỗi thôi hiện một này à, ờ, khải sẽ vẫn rút là bốn thị tinh để nói cho phẩm chất cao cao một tí 10 tiểu rút dòng sát thương dòng một như nào khải ép tím đỡ tìm 10 triệu Việt đồng đồng nha Ranin ơi 10 triệu Việt Nam đồng Ranin ơi phẩm 7 ôi trời thuần lần này full thị tinh thì sáu tìm ít thị tinh là full thị tinh lên mà mình uh, full thì tinh thử nó lên không rút 4 đập full rút 4 đập full thử như thế nào đây nhiều em vải đập bảo đập full thì tinh đi ok hello hello cậu bé 6 tuổi ok em ơi nói chung là cái này hình xui em hôm trước khải phẩm phẩm năm thôi mà khải, khải đọc cũng lên nói chung là rất là hình xui em ơi để mà nói thì à, một cái công thức thì đợt khải cũng có một công thức à, đợt khải nói cho anh em xem nói chung là công thức hồi xưa khải cũng ép nhưng mà thực sự là trải nghiệm nhiều cái công thức thì khải nghĩ à, ở cái dòng sát thương này á lúc mà phẩm chất 3 4 nó vẫn mắt 100 trăm mà lúc phẩm chất 8 9 nó lại vài 9 4 9 7 rất là khó chịu thôi nên là nó thiệt là cái sự may mắn của anh em cái sự hình xui nó thực sự là nằm chủ đạo này mà còn thực sự là công thức thì khải nghĩ nó cũng chỉ là một phần nào đó nhỏ thôi chứ để mà được công thức thì cũng khó nè anh em anh em cứ vào anh em trải nghiệm vài hôm anh em biết à rồi vô lần này khả sẽ vô đồ lần này được phẩm 7 khả sẽ full, full thì tinh và ba full thì tinh và 30 bên đại đi hiện tại bên đại đang dư đúng không cho 30 bên đại đi bảy đẩy lên rồi <laughs> lên trăm trăm là như làm phải dòng này thành công thì mới tiếp tục dòng khác nữa Ôi Vàng chín tường cha What the hell Rút dòng tinh năm nè hiện một nè bốn hiệp tinh Thêm sáu hiệp tinh này Xích full luôn Ồ giờ rút full đập full luôn nè máu chó Full đập full luôn ôi tầm này thiếu um, cứ full đập phun này thiếu thì tân à. nè, Đang khán lấy thêm vài viên thì tân rồi nè thì tân này dòng đó nó khá là quan trọng đọc lên được dòng đó thì mình tiếp tục dòng khác nó dở nè lấy nè đập à, uh, phun thì tân và khảm phun thì tân sát thương dòng một nha <laughs> anh rồi rút xem phòng chống mấy phòng chống tám, phòng chống tám là cao nhất ok khai sẽ đập à, lần này khai sẽ đập tử thì tinh lần này khai sẽ đập tử thì tinh anh em lúc này đập viên à, lam lục không ổn giờ đập tử đi test cho anh em xem hiện tinh 8 phòng chống 8 và phun tử thì tinh đó. nhiều hồi xưa chỉ cần nó phẩm chất 4 chục năm hơn hơn nó vẫn 100 phần trăm thôi còn này thì mình chơi full 88 hết Hiện tinh 10 hiện tại trong ờ, này không có em ơi Bản này treo được 4 ngàn nha Tâm Nguyễn ơi Bản này treo được 4 ngàn nha bạn ơi à, Mỗi PC 4 ngạc và anh em sẽ có hai PC cho một đường truyền Một đường truyền sẽ có 8 ngạc nha Khui ha 97% Ôi trời ơi Rồi ok Cái này khá hiểu đó. Sẽ lần này sẽ rút full luôn Full 8 luôn Full thị tinh và đập full thì tân cho nào lần này full lục tới nữa sẽ đập uh, full lam để đập tử không lên nói bó tay rồi một trăm trăm gọi nó lên phòng chính rồi <clears throat> phải rồi chín bảy nè phòng tám phòng tám là cao nhất rồi Vô, hôm nay sẽ đẩy vào cho nó 50 bình Phú Duyên thử nó lên không nha anh em. Đủ, lần này mình chơi khô máu luôn. Phẩm chất 8 này. Hiểm tinh 8 này. 50 bình Phú Duyên và lần này mình sẽ 7 làm. Thay đổi thay đổi chứng thực. Khải cứ kinh doanh gì thêm không hay thấy chơi game kìa. Ở ờ, Khải ờ, ở nhà làm game chơi game thôi Bạch Long Nguyễn ơi. Ờ, ban ngày thì khải bận công việc gia đình này nọ còn uh, chưa hoạt động với ban tối rảnh rỗi la cho anh em xem đó khui một trăm trăm đỡ có động lực làm tiếp tục cây khác nào làm tiếp tục dòng mát khác nào ôi trời chín mươi phần trăm anh em ơi thì. à, đã thêm vài thì tin. rồi vô tiếp tục công đoạn tiếp theo đó là chúng ta sẽ đi lấy tiếp tục cái phôi sát thương một trăm trăm cứ đọc khi nào lên được rồi thôi anh em ơi à, được thôi nè giờ nhỏ quá nhỏ hình xui mà biết sao giờ rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi đến cái chứng thực đó là 45 4 lục và đập phút cuối sẽ là 8 phút gì quên là phút cuối sẽ là 84 thì tin cho nó đỡ chống cái rương này mày khỏi chống khỏi chặt rương phẩm chất 8 rồi tiếp theo phải lên được dòng này 100 trăm thì mới đánh dòng khác anh em <coughs> không thật đến 8 full Titan tiếp tục vẫn là 50, 50 bình phú dương đại nè theo như nhớ nhầm là hôm trước hãy đọc kiểu này là nó lên mà nãy giờ hai phát này phát này là phát thứ ba này phun tử 50 phú dương đại <clears throat> quéo quèo queo hello chung nhà đất à, quý phát bạn ơi mấy chỗ này mấy chỗ mới của cầm phiên bản đồ tím hồn kim môn phái cũ nha bạn ơi võ công trình kỳ chấm nét nha hiện tại đang mở test mấy chỗ s uh, uh, mấy chủ uh, lạc sơn đại địa đó mấy chủ lạc sơn đại địa một trong những mấy chủ ờ, đã mở test vào ngày hôm qua và sẽ chính thức uh, open vào uh, 7 giờ tối ngày 10 tháng 2 và bây giờ chúng ta đang ép cái nọ kiếm 10 triệu này mời mắt xấu dòng đó trời ơi bưởi bưởi chạy ra bưởi một phát một à, tính là bốn phát <laughs> một phát hay nhầm ok và bắt đầu rút cái dòng thắng động nha anh lại ở dòng kháng động này thì sẽ là ấn một kim và khai sẽ rút ờ, hiện tinh năm, rút rút hiện tinh năm hai thì tinh đọc hai thì tinh là 25 luôn em không cần suy nghĩ luôn nè này là quá dư luôn vừa qua đọc hiện tinh năm rồi chứ mấy dòng này thường thường khai đọc hiện tinh 3 lên rồi nè con này khai đọc hiện tinh năm luôn <laughs> còn nó sẽ thực sự là bó tay nè đồ nó sẽ hai ba hai bốn là bó tay nha đó khả đọc thử cứ theo công thức cũ nhẹ nhẹ thôi đọc rút hai tinh đọc hai tinh thôi nè hiện tinh năm là gọi là quá cao đó rồi khai sẽ cho cho chim cho nó 10 bình Phú Dương Đại 10 bình Phú Dương Đại 10 bình Phú Dương Trung rồi này mà không lên 25 nữa bó tay luôn vì nó quá dư so với công thức luôn á nó quá dư so với công thức luôn á nên thực sự là không còn gì để nói luôn nếu mà không lên thì bó tay cái này hiện tinh 3 đọc nó cũng lên luôn đây hiện tinh 5 phẩm 7 mới ghê chứ rồi kháng đọc 25 đọc 25 bỏ 2 mình sẽ gọi là cho gấp đôi công thức luôn đó đó hai thì tinh nhưng mà mình thao ba bốn thì tinh rồi đọc 25 dư công thức luôn ấy còn nóng lên nó chịu ấy đó 25 rồi bây giờ đến dòng à, tốc độ nha nè rất là căng nha nè tinh tám bây giờ đọc tinh rút tinh tám đọc tinh tám tốc độ 30 ở cái này sẽ là hiện 2 hiện 2 ok và sẽ rút là phun Thế Tân phun Thế Tân Đọc phun Thế Tân phun Thế Tân và một ít Phúc Duyên Chung tới nữa sẽ đọc 50 của Dương Đại Đó Phẩm 8 Lên phẩm 8 phẩm 9 luôn là đẹp luôn 9 phẩm 10 càng tốt Phẩm 9 Rồi ok phẩm 9 là chắc kèo lên này Đèn quá là <laughs> 20 Rồi ở lần này thì cũng là bỏ vô Thiên tinh 8 Rồi à, phẩm 9 Này là full tử rồi Nam Bình Bình Phú Dương Đại là auto 30 luôn nè Gọi là full công thức luôn á Hồi trước là khai ép ở dòng tốc độ ở dòng 1 thì nó rẻ tiền hơn Chỉ cần 4 viên thị tinh là lên rồi Còn ép dòng này thì phải tốn tốn một chút nè Tốn tốn một chút thì nó mới lên được Rồi ok Tốc độ đánh nha anh em Lên sang Sau khi đã mất hai dòng rồi Dòng này dòng thứ ba không đó ba dòng đó ba dòng anh em đó được 5 triệu rồi đó được 5 triệu đó anh bây giờ chúng ta sẽ đi với một dòng đó là sát thương vật lý điểm trước khi ép dòng sát thương vật lý điểm thì uh, khải uh, có một cái công thức thì thực sự là khải uh, có một công thức được khải sẽ quán uh, làm thử thành công nha một hai ba làm vài dân chính này không cần dân 10 đâu dân chính được rồi ôi như nhầm thì phải có gì đó nhầm lẫn đấy đúng rồi phải bỏ lộn viên ép cũng tầm à, sáu bảy dân chính đó là cứ tìm phẩm đẹp đẹp rồi lên kiếm một cục phẩm 10 thôi còn nếu không có phẩm 10 thì mình sẽ lấy ba cái cái cái phôi à, phôi chính mà đọc lên 10 đó. à, đợi tới xong vực ái anh Tùng ơi xong vực ái mới khôi rương anh Tùng ơi xong à, đợi 11 giờ đi về đi vực ái đã vực ái mới khôi rương lướt sang đó dân mười lướt sang thôi xong cái này mà ôi lên là tướng xịt nha cái này mà anh em ép xịt là viên tình chính này anh em bay năm bảy triệu Việt Nam đồng anh em nếu mà sẽ vừa chính thức mở ra viên này năm bảy triệu anh em một viên chính này <laughs> rồi hai dân mười ok ok man hai dân mười rồi anh em ơi này bây giờ chỉ cần uh, à, tìm phúc duyên nữa thôi gần ba hơn 300 anh em rồi mỗi người cho một like ủng hộ chơi anh em ơi và hiện tại khải đang uh, Chi tìm 10 triệu Việt Nam đồng Ở cùng mấy chủ đang test đó là Lạc Sơn Đại Địa à, Đã mở test vào ngày hôm qua nha anh em ơi Nếu như anh em nào mà sở hữu cái nọ kim Tự ép cho mình 6 dòng mắt top pin Đó hiện tại Khả đã được à, tương đương là gần 5 triệu niềm tin anh em ạ à. Đó 3 dòng chỉ còn 3 dòng cuối rồi thôi Thì sẽ làm được 10 triệu từ AD nha anh Đó và giờ Khả đang à, tiếp tục à, ép tiếp tục cái dòng sát thương 50% 50 điểm vô cái dòng này nha anh Đó. Và đây là mấy chủ Lạc Sơn Đại Địa và sẽ được chính thức open vào lúc 19 giờ thứ sáu ngày 7 quên ngày 10 tháng 2 này nha anh em ơi thứ sáu ngày 10 tháng 2 lúc 7 giờ tối nha anh em đó anh em nào chưa tải game thì hãy truy cập ngay vào trang chủ võ công truyền kỳ net viết liền không dấu đỡ thở tải game nha anh em ơi rồi tiếp tục ừ nút lá miếng bán tôi không mua được tiếp tục hãy còn 300 bình em ơi đó là công thức duy trì đoạn ép này em ơi Bây giờ hiện tại Khải đã có cho mình đó là hai viên hành tinh 10 Và giờ Khải ép cho anh em xem Bắt đầu chế tạo lấy Cố gắng sao mà lấy được à, phẩm chất 10 Ở cây tiêu này là ok nè Phẩm chất 10 đó mà ra thành phẩm chất 10 thì à, Khải coi trong này nó có bán cái cục kia không Khải mua sẵn cục kia luôn Không có cục kia Cái cục kia thì nó có thể tăng thêm cái độ May mắn khá là tốt rồi, Ok không có thì mình chơi uh, chay bằng phục viên cũng được Sát thương 50 Hiền tinh 10 và số hiệu tinh một trăm bình của dân đại đó nếu mà ra phòng chốc 10 luôn là tỷ lệ thành công có thể lên đến 99% nha nè hiện thì khó thì khả sẽ hút đó là ẩn 2 sát thương 50 ẩn 2 đâu rồi what the hell chưa ẩn 2 đây là mua cục ẩn 2 đã à, ước cái này ẩn ẩn 1 chủ tước ẩn 1 à sorry cục đá ẩn hiện phù dung rồi ok lại nha anh em sát thương 50 tinh 10 hiện uh, thuộc tính ẩn 2 rồi cho kỳ kỹ tí đợi mất công mất viên tinh 10 nè mấy chục triệu đó nè vào lúc bình này chiếc cái viên hành tinh 10 nó bèo lắm phải gần chục chai việt đồng đó anh em rồi cố lên chúng mười nào Chơi F đồ vậy dính đấy anh em Yo. <laughs> Dạ. Hello đạn Lê nha Đây là hiện tại mấy chỗ khả năng là test thôi đạn Lê ơi Rồi ok ok Phẩm chất 10 đây đó, sau khi ra được phẩm chất 10 thì thực sự là tỷ lệ đã lên 100 99% đây nè, vừa rồi Khả nói nhầm. 99% là thành công anh em, cố lên. Lần này thì thực sự là không bỏ vào được hai trong bình phúc duyên rất là nhỏ. Ờ, ok, giờ mình sẽ ép dòng à, đỡ trước khi ép mình nhảy phòng mình đi à. Trời ơi Hiện tinh 10 nè Đó Đây Phẩm chất 10 nè Easy game chưa Mắt chưa Và sẽ là bốn viên thiền tinh Và kèm với à, hai cho mình phú dương đại Đó Ok chưa ok chưa Comment thì lên không anh em comment thật lớn không anh em ơi hello gốm ờ, ăn xưa ăn nhiên như cũng sướng ăn nhiên nha khải thì ờ, khải vẫn chơi server cũ mà nè server này thì khải đang test cho anh em xem cũng như là đang cố gắng tìm kiếm 10 triệu bên đông đến từ Ader nha anh em cố lên cố lên let's go baby let's go baby lên tường lên đường rồi anh em comment thử lên này xuống anh em ơi comment thử lên này không anh em ơi nếu lên 50 thì chúng ta sẽ tiếp tục dòng tiếp theo đó là dòng sinh lực 200 đó nếu mà lên tiếp theo sẽ có dòng sinh lực 200 anh em ơi <laughs> Lên này như đàn anh em ơi Nếu mà lên 50 thì chúng ta sẽ tiếp tục ép nha Ai, coi gì đây, coi gì đây Nếu mà không lên thì chúng ta sẽ sẽ vượt cũ thôi Lên, lên, lên, lên Khui hàng Ôi trời ơi, khui hàng Ôi trời Trời ơi, anh em đủ xanh sao anh em toàn chơi 49 không dài Chết tươi rồi chết tươi rồi trời ơi thực sự là đây là đen quá đen một bốn chín thôi anh em thực sự anh em là khả năng nói tỷ lệ 99 phần trăm rồi trời ơi đồ chắc ngày mai phải làm lại cái khác rồi 50 anh em ở đây anh em cùng theo dõi ở video của Khải anh em ơi sau khi ép xong cái này chúng ta sẽ tiếp tục trở về cùng mấy chỗ khả năng tham gia và cùng làm gì chúng ta sẽ mở 23 rương an bang nhu tình định quốc anh em đây khai hàng cho anh em xem luôn nói uh, Việt Nam nó làm anh em ơi đây anh em cứ đợi xong cái nỏ này đi Chúng ta sẽ trở về cùng với chỗ Khải đang tham gia Và sẽ mở hên xuôi 23 rương bảo rương trong bảo với cái mốc 3k gia tẩu Và mỗi rương này tương đương khoảng 3k 5 3k 5 xu Thì mỗi rương này tương đương khoảng 250k Việt Nam Đồng Và với 23 rương này thì à, nó sẽ phạm vi là tốn còn hết à, gần 6 gần 6 triệu Việt Nam Đồng anh em Đó gần 6 triệu Việt Nam Đồng nha mọi người Đó 23 Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến dòng sinh lực 200 ở trong sinh lực 200 này chúng ta sẽ dùng cái cục uh, hiện 3 và một hiện tinh 8 và tí nữa Kha sẽ đọc hiện tinh uh, hiện tinh uh, à, 9 ở lần này Kha sẽ rút đó là 7 thị tinh và 50 bình phú dương đại như năm đỡ mà tuyệt đối đỡ có thể lên được uh, <clears throat> 200 sinh lực thì mình sẽ chơi mắt tóc pin mắt tóc pin hoàn toàn với một cái lượng hiện tinh thực sự là quá khác năm nếu mà ở bình thường thì chỉ dùng hiện tinh 5 là ok rồi nhưng mà khả dùng đến hiện tinh 8 là anh em hiểu rồi Tinh năm thì ép ok này Rồi Hiện ba, Vô Rồi Bắt đầu ờ, một hai ba Ok đủ chỗ khám nạp, Đến dòng sinh lực 200 nha Nam Phẩm chất chính, Phẩm chất chính Khai sẽ đọc hiện tinh chính luôn Và Khai sẽ bỏ đó là Vẫn là full thiền tinh Đó là Làm thiền tinh anh em ờ, nếu mà anh em thường xuyên anh em xem kênh khả anh em đợi thì nếu mà anh em hay ép những dòng sinh lực á thì nên đợi dòng làm thiệt tinh vào thì cái lượng uh, sinh lực nó khá là cao còn lần này cũng biết là full thì tin là năm bình phú dương này như thế nào đây ép tốc độ lên có tốc độ đâu mà à à ép tốc độ lên hả à, à, à ok ok ép tốc độ lên à hiểu hiểu ý đồng kêu là nhanh lên khui ha anh em liệu có 200 anh em anh em dự đoán comment thử vui vẻ anh em ơi lên được 200 anh em ơi anh em comment thử liệu lên được 200 không anh em uh, 193 thôi xong à, kiểu này to này ok không còn cơ hội này ok để dòng uh, sát thương dòng cuối cố gắng uh, tìm cái uh, sát thương 200 ngay tiên chúng ta sẽ lấy uh, một cái phôi sát thương một lý nội công 200 và một cái ẩn 3 và một viên tinh 10 và khai xếp vội đó là full top pin là 7 thị tinh và 6 thị tinh chứ 6 thị tinh và 100 bình phú dương đại đó. 100 bình phú dương đại này anh em không hiểu ý nghĩa của nó 100 bình phú dương đại là nó tương đương là cứ khoảng tầm 5 bình là một viên thủy tinh đó nam năm bình là một viên thủy tinh anh em cứ tính đi mà 50 bình là 5 viên và bên này 5 viên nữa là hiện tại ở cái ô này khải bỏ 16 thủy tinh đó nam 16 thủy tinh đó cứ ép đôi là lú à ai khui phẩm 10 không ờ, ok phẩm 10 ok anh em ơi khui luôn nè ép này ép phát cuối anh em ơi anh em liều 200 anh em ơi ép vô phát cuối luôn này hiện tại cái nỏ này thực sự là chỉ còn dòng cuối cùng nữa thôi liệu có lên được 200 hay không nha phẩm 10 hiện tinh 10 nói chung là mắt top pin bây giờ ta sẽ cho lúc này 49 đúng không mình cho ấy lúc nãy luôn thử nó lên được 199 à, không Ủa, nó lên được 200 không hay là lại tiếp tục 199 này rồi khui nhiều anh em ơi nhiều anh em ơi nhiều anh em ơi 300 anh em đang xem nhiều anh em ơi khui hàng này khui hàng này khui hàng cái đi về bên kia mở đồ 23 rương này em ơi khui hàng một cái gì về bên kia mở 23 rương này em ơi trời số lắc ơi có mình lắc rồi Ủa sao không có ai vậy Ôi trời lạ Chết chết chết chết Nhiều anh em nhiều anh em Khôi Ôi trời <laughs> Má biết ngay mà Trời ơi Vẫn là 99 rồi anh em Thiệt sự cái số 9 rồi anh em à Thực sự cái này là max top pin rồi anh em Đỡ mình mà anh em có nhảy giai đoạn mà 100 uh, ờ, mà 198, 187 này nọ không có đâu Cái này là max top pin của cái công thức rồi Hơn là 50 còn đang là 199 Hoặc là hơn là 50 đang là 49 rồi anh em Thực sự là max top pin rồi nên là những con số lẻ như là 191 195 196 thì 197 198 không bao giờ có đâu đó trời ơi nói chung là khả chỉ được 3 dòng thôi em ơi ba dòng thôi em ơi ok và xin cảm ơn em đã theo dõi video ngày hôm nay và hơn 300 anh em đang theo dõi ngày hôm nay và video này khải sẽ cắt ngắn nhỏ lại khải up lên kênh youtube à, đó anh em có thể trải nghiệm cũng như là có thể ép đồ và cùng nhau chiêm ngưỡng và cũng như là à, tìm hiểu cách ép đồ như thế nào anh em ơi và video này khải sẽ đổi lại trên kênh và nếu như anh em nào muốn tìm lại công thức như thế nào thì anh em cứ ghé kênh youtube Duy Khải Gaming đầu ép những cái món đồ cực kỳ mát như thế này nha em ơi ok anh em ơi và bây giờ chúng ta cùng trở lại với mấy chỗ khả năng tham gia và chúng ta cùng mở 23 rương 23 rương ăn bang nhiêu tình định quốc nha anh em ơi ok let's go baby